Sau đây, để củng cố cho kiến thức của bài học hôm nay, chúng ta sẽ làm một vài ví dụ nho nhỏ trước cái phần mà ví dụ minh họa để cho các con thêm hiểu. Thế thì bài 1 chúng ta sẽ tiến hành là điền từ thích hợp vào chỗ chấm chấm chấm. Nào, động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của gì? Tác dụng của gì nhỉ? Tác dụng của gì? Của từ trường. Ok. Lên khung dây có gì con nhỉ? khung dây có gì khung dây có có có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường ok chúng ta sang điền một câu tiếp theo nào động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là gì là gì nhỉ là nam châm hoặc là nam châm điện đúng không tạo ra từ trường và thứ hai nữa là cái gì nhỉ là gì? Khung dây dẫn có dòng điện chạy chạy qua. Đấy, bộ phận chính của động cơ như thế này. Và chú ý ở đây rằng nam châm ta có thể thay bằng nam châm điện, rồi khung dây ta có thể thay bằng cuộn dây và thậm chí là nhiều cuộn dây. Khi động cơ điện một chiều hoạt động thì cái gì được chuyển hóa thành cái gì nhỉ? Con nhớ không nhỉ? Nào vừa học xong